hiệu bếp là Paloma bếp có model là N86BHA đây là nội thất của bếp đây bếp này còn rất đẹp giờ tôi sẽ đóng nắp lại để cho các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của nó đây là ngoại thất của bếp nè thì đối với dòng bếp này á thì nó hoàn toàn kín ở những cái lỗ phía sau này bếp này được xuất xưởng vào tháng 2 năm 2019 đây là bếp nướng mâm và vỉ này nó đều là inox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 một bình ga thì ờ, như nhà tôi có bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá 330 tôi sử dụng được khoảng hơn 2 tháng tính ra một ờ, tháng thì ờ, tôi chỉ sử dụng hơn 100 ngàn hơn trăm rưỡi tiền ga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 thì ờ, nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chỉnh lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không thể nào mà nhỏ nhất như trên cái bếp nấu được lý do là ở bếp nướng nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nếu mà họ cho phép ta chỉnh lửa về mức nhỏ nhất thì nó sẽ không có đủ ga ra để duy trì được cái ngọn lửa đây cái chế độ nấu nước sôi đây nó sôi nước nước nó sôi lên á thì nó sẽ giảm cái ngọn lửa lại nè thì sau cái tiếng ờ, đó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 thì cái thời gian mà sử dụng cho mỗi lần sạc á nó khoảng 3 à, tháng tùy vào các bạn sử dụng bếp ít hay nhiều còn về cái tuổi thọ của nó thì được khoảng 4 năm mà ta không cần phải thay pin mới thì cái thời gian mà sạc pin á lâu phải khoảng 3 à, tháng hơn 3 tháng thì ta mới sạc một lần nên ở cái đầu ờ, chờ đây nè các bạn à, ở cái đầu chờ này thì các bạn nên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 gì dạ. câu thì lấy xuống cho khách coi chưa khách chốt chưa thì chưa chốt thì ưu tiên người đến trước 哎，好嘞。